em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách Cánh Diều bài 9 Tùy bút và tản văn hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phần đọc hiểu văn bản Cây tre Việt Nam của tác giả Thép Mới Sách giáo khoa từ trang 54 đến trang 57 Phần kiến thức ngữ văn Chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm tùy bút và tản văn Tùy bút và tản văn đều là các thể loại của ký là văn xuôi đậm chất trữ tình Tùy bút là thể văn xuôi chữ tình, ghi chép lại một cách tự do những suy nghĩ, cảm xúc mang đậm màu sắc cá nhân của tác giả về con người và sự việc. Ngôn ngữ của tùy bút rất giàu chất thơ. Tản văn, một dạng bài gần với tùy bút, là thể văn xuôi sử dụng cả tự sự, chữ tình, nghị luận, nêu lên các hiện tượng giàu ý nghĩa xã hội và bộc lộ một cách chân thực, trực tiếp, tình cảm, ý nghĩ mang đậm cá tính của tác giả. 2. Chất trữ tình, cái tôi ngôn ngữ của tùy bút tản văn. Chất trữ tình ở tùy bút và tản văn là sự thể hiện trực tiếp những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc chủ quan của người viết trước con người và sự việc được nói tới. Vì thế, cái tôi, tức con người tác giả, hiện lên rất rõ nét như nhẹ nhàng, lặng lẽ hay sôi nổi tinh tế, lịch lãm hay quyết liệt, sung sướng hay buồn giàu, căm giận. Do chú trọng tái hiện nội tâm cảm xúc, miêu tả thiên nhiên thơ mộng, sử dụng nhiều biện pháp tu từ, từ ngữ giàu hình ảnh và nhịp điệu, nên ngôn ngữ của tùy bút và tản văn giàu chất thơ, chất trữ tình. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần chuẩn bị. Xem lại khái niệm tùy bút ở phần kiến thức ngữ văn để vận dụng và đọc hiểu văn bản này. Khi đọc tùy bút, các em cần chú ý đề tài của bài tùy bút ghi chép về ai, về sự việc gì, những cảm xúc, suy nghĩ, nhận xét, đánh giá của tác giả. Ý nghĩa xã hội sâu sắc của nội dung bài tùy bút, ngôn ngữ giàu hình ảnh và chất thơ của bài tùy bút. Đọc trước văn bản Cây tre Việt Nam, tìm hiểu thêm thông tin về tác giả thép mới, ghi chép lại những hiểu biết của em về cây tre. Bài cây tre Việt Nam được dùng làm lời bình cho bộ phim tài liệu cùng tên của các nhà điện ảnh Ba Lan. Thông qua hình ảnh cây tre, tượng trưng cho đất nước và con người Việt Nam, bộ phim ca ngợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946 đến 1954 của dân tộc ta. Chúng ta có thể trả lời ngắn gọn như sau. Đề tài của bài tùy bút là nói về sự gắn bó và ý nghĩa của cây tre trong cuộc sống sinh hoạt sản xuất, văn hóa của người dân Việt Nam. Tác giả đã có những hiểu biết sâu rộng về loài cây này, có tình cảm trân trọng, tự hào, biết ơn với cây tre. Cây tre gắn bó sâu sắc với người dân Việt Nam trong lao động sản xuất và chiến đấu. Nó đại diện cho những phẩm chất cao đẹp của người dân Việt Nam. Ngôn ngữ trong bài tùy bút sâu sắc, nhiều hình ảnh tượng trưng, về tác giả thép mới, ông sinh năm 1925, mất năm 1991, tên khai sinh là Hà Văn Lộc, quê ở Hà Nội. Ngoài viết báo, ông còn viết nhiều bút ký, thuyết minh phim. Ông là một nhà văn nổi tiếng tại Việt Nam, chuyên viết về đề tài chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam. Ông còn có bút danh khác là Phượng Kim, Hồng Châu. Các tác phẩm chính Kháng chiến sau lũy tre, trên đồng lúa, bút ký năm 1947, hữu nghị, bút ký năm 1955, Nguyễn Ái Quốc đến với Lenin, thuyết minh phim năm 1980, cây tre Việt Nam. Hoàn cảnh ra đời chúng ta đã đọc ở phần chuẩn bị rồi. Viết năm 1955 là lời bình cho bộ phim tài liệu Cây tre Việt Nam do các nhà điện ảnh Ba Lan thực hiện sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta kết thúc thắng lợi Thể loại là tùy bút. À, tùy bút cũng thuộc thể ký. Đối tượng là cây tre Việt Nam. Phương thức biểu đạt, thuyết minh, nghị luận, miêu tả, biểu cảm. Bố cục có thể chia làm 3 phần. Phần đầu Phần 1 là từ đầu đến trí khí như người, nội dung giới thiệu về cây tre Việt Nam. Phần 2 thì tiếp theo đến tre anh hùng chiến đấu, nội dung là sự gắn bó của tre với người Việt Nam. Phần 3 là phần còn lại, Nội dung là che trường tồn cùng dân tộc Việt Nam. Phần đọc hiểu ông ta trả lời câu đầu tiên, điểm giống nhau giữa các loại tre, nứa, trúc, mai, vầu là gì? Đây, các em đọc đoạn này chúng ta thấy nhưng cũng một mầm non măng mọc thẳng đấy là điểm giống nhau ấy điểm giống nhau giữa các loại tre nứa trúc mai vầu là đều có mầm non thân mọc thẳng Chú ý tác dụng của việc lặp lại cụm từ dưới bóng tre. Chúng ta trả lời, việc lặp lại cụm từ dưới bóng tre góp phần nhấn mạnh sự gắn bó, trở tre của bóng tre đối với văn hóa lâu đời và cuộc sống thường ngày của nhân dân. Câu kết phần 2 khái quát điều gì? Chúng ta trả lời, câu kết phần 2 khái quát về sự gắn bó của lũy tre đối với cuộc đời mỗi con người Việt Nam. Nội dung chính của phần 3 là gì? Chúng ta trả lời, nội dung chính của phần 3 là cây tre tượng trưng cho tâm hồn và khí chất của con người Việt Nam. Câu tiếp, chỉ ra tác dụng của các biện pháp tu từ trong đoạn này. Đoạn gậy tre trông tre cho đến chiến đấu thì chúng ta thấy biện pháp tu từ trong đoạn gậy tre đến chiến đấu là nhân hóa, liệt kê và đặc biệt là điệp từ tre. Chúng có tác dụng nhấn mạnh làm nổi bật hình ảnh tre gắn bó với con người như thế nào, tạo nhịp điệu cho câu văn, làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Nhân hóa, nhân hóa vì sao lại gọi là nhân hóa? Vì gậy tre trông tre chống lại sắt thép của quân thù, che sung phong và xe tăng đại bác, giữ nàng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, che hy sinh để bảo vệ con người. Đây đều là những hình ảnh, đều là những hành động của con người được gắn vào với cây tre đúng không nhỉ? Bây giờ liệt kê biện pháp liệt kê sau hàng loạt những dấu phẩy đây đặc biệt là điệp từ che che tiếp chỉ ra tác dụng của biện pháp điệp trong đoạn này chúng ta thấy tác dụng của biện pháp điệp trong đoạn nhạc của trúc đến chỗ của trúc, của tre. Biện pháp điệp khiến cho câu văn có nhịp điệu trầm bổng như có tiếng nhạc, gợi ra những liên tưởng sinh động về khung cảnh một làng quê thanh bình yên ả với lũy tre xanh mát mắt, cánh diều và âm thanh sáo tre, sáo trúc vang trời. Nội dung chính của phần 4 là gì? Chúng ta thấy nội dung chính của phần 4 là vị trí của cây tre trong tương lai khi Việt Nam đi vào công nghiệp hóa. Câu cuối cùng, đoạn kết toàn bài muốn khẳng định điều gì? Chúng ta trả lời, đoạn kết toàn bài muốn khẳng định cây tre là hình ảnh trường tồn, tượng trưng cho người hiền, quân tử, là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam, những nét phẩm chất, khí phách của tre cũng chính là những phẩm chất cao quý của con người Việt Nam. Trả lời câu hỏi cuối văn bản, câu 1, nội dung chính mà tác giả muốn làm nổi bật qua bài tùy bút này là gì? Chúng ta trả lời, nội dung chính là tác giả mượn hình ảnh cây tre Việt Nam để nói lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình về con người Việt Nam, ca ngợi những phẩm chất cao đẹp, anh dũng, cần cù, bền bỉ, thủy chung, sống có nghĩa, có tình của người Việt Nam. hai Những câu hoặc đoạn văn nào thể hiện rõ tình cảm yêu mến và tự hào của tác giả về cây tre Việt Nam. Những câu hoặc đoạn văn thể hiện rõ tình cảm yêu mến và tự hào của tác giả về cây tre Việt Nam là những câu, những đoạn ca ngợi phẩm chất cây tre. Tre có thể mọc xanh tốt ở mọi nơi, dáng tre vươn mộc mạc và thanh cao, mầm măng non mọc thẳng, màu xanh của tre tươi mà nhã nhặn, tre cứng cáp mà lại dẻo dai vững chắc. Tre luôn luôn gắn bó làm bạn với con người trong nhiều hoàn cảnh. Tre là cánh tay của người nông dân. Che là thẳng thắn, bất khuất, chúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng. Che trở thành vũ khí cùng con người chiến đấu, giữ làng, giữ nước. Che còn giúp con người biểu lộ tâm hồn, tình cảm qua âm thanh của các nhạc cụ bằng che. Tre là biểu tượng cao quý về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. Đây là hình ảnh biểu trưng cao quý của dân tộc Việt Nam. Câu 3. Nhận biết và chỉ ra tác dụng của một biện pháp tu từ nổi bật trong bài Tùy bút cây tre Việt Nam. Chúng ta trả lời, biện pháp tu từ, nhân hóa, che sung phong và xe tăng, đại bác, che giữ nàng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, che hy sinh để bảo vệ con người, che anh hùng lao động, che anh hùng chiến đấu. Tác dụng biểu đạt sự thân thiết, che với người như một, che là người và người như che, cũng chung những hành động và phẩm chất cao đẹp như nhau hoặc nếu chúng ta không thích chỉ ra biện pháp tu từ nhân hóa chúng ta có thể chỉ ra biện pháp tu từ liệt kê hoặc là biện pháp tu từ điệp điệp từ điệp ngữ đúng không nhỉ biện pháp tu từ điệp nhạc của trúc nhạc của tre là khúc nhạc đồng quê nhớ buổi nào nổm nam cơn gió thổi khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê diều bay diều lá tre bay nâng trời sáo tre, sáo trúc vang nâng trời. Tác dụng tạo nên nhịp điệu bay bổng, lên xuống uyển chuyển, mềm mại, không chỉ của âm thanh mà còn là hình ảnh bay lượn của những con diều sáo những trưa hè. Câu 4. Dẫn ra một hoặc hai câu văn mà em cho là đã thể hiện rõ đặc điểm, ngôn ngữ của tùy bút rất giàu hình ảnh và cảm xúc. Chúng ta trả lời, câu văn mà em cho là đã thể hiện rõ đặc điểm, ngôn ngữ của tùy bút rất giàu hình ảnh và cảm xúc là câu Nước Việt Nam xanh muôn ngàn, cây lá khác nhau, cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn điện biên phủ, lũy tre thân mật làng tôi, đâu đâu ta cũng có nứa tre làm bạn. Tre nứa trúc, mai vầu, mấy chục loại khác nhau nhưng cũng một mầm non mọc thẳng. Vào đâu tre cũng sống, ở đâu tre cũng xanh tốt, dáng tre vươn mộc mạc, mầm tre tươi nhũn nhặn, rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre ấy trông thanh cao, giản dị, trí khí như người. Hoặc nhạc của Trúc, nhạc của Tre là khúc nhạc đồng quê, nhớ buổi nào nổm nam cơn gió thổi, Khóm tre làng rung lên man mát khúc nhạc Đồng quê Câu năm Hình ảnh cây tre trong bài tùy bút tiêu biểu cho những phẩm chất nào của con người Việt Nam Nội dung của bài tùy bút có ý nghĩa sâu sắc như thế nào? Chúng ta trả lời, tác giả mượn hình ảnh cây tre Việt Nam để nói lên những suy nghĩ cảm xúc của mình về con người Việt Nam, ca ngợi những phẩm chất cao đẹp, anh dũng, cần cù, bền bỉ, thủy chung, sống có nghĩa, có tình. Như thế có thể thấy, nội dung của bài tủy bút có ý nghĩa rất sâu sắc và chỉ qua hình ảnh cây tre mà nói lên được chính xác và sinh động về con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Câu 6. Em hãy dẫn ra một số bằng chứng để thấy tre, nứa vẫn gắn bó thân thiết với đời sống con người Việt Nam. Chúng ta trả lời, để chứng minh cho nhận định Che là người bạn thân của nông dân Việt Nam, tác giả đã đưa ra một hệ thống luận điểm với nhiều dẫn chứng. Cây tre có mặt khắp nơi trên đất nước, đặc biệt là lũy tre xanh bao bọc xóm làng. Dưới bóng tre, từ lâu đời, người nông dân làm ăn sinh sống và giữ gìn một nền văn hóa cổ truyền. Tre là cánh tay của người nông dân, giúp họ rất nhiều trong công việc đồng áng, che gắn bó với con người thuộc mọi lứa tuổi, các em nhỏ chơi thuyền, đánh chắt bằng tre, lứa đôi nam nữ tâm tình dưới bóng tre, các cụ già với chiếc biếu cày bằng tre. Tre còn gắn bó với dân tộc trong cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước, gậy tre, trông tre, chống lại sắt thép của quân thù, tre sung phong vào đồn giặc. Từ xa xưa, tre từng là vũ khí hiệu nghiệm trong tay người anh hùng làng gióng đánh đuổi giặc ân. Cuối cùng, để tổng kết vai trò to lớn của cây tre đối với đời sống con người và dân tộc Việt Nam, tác giả đã khái quát tre anh hùng lao động, tre anh hùng chiến đấu. Trong phần kết bài, tác giả đặt ra một vấn đề có ý nghĩa về vai trò của cây tre khi đất nước đi vào công nghiệp hóa và khẳng định tre vẫn là người bạn đồng hành của dân tộc ta trong hiện tại và tương lai. Tre xanh vẫn là bóng mát, tre vẫn mang khúc nhạc tâm tình và tiếng sáo diều tre cao vút mãi. Tổng kết, nghệ thuật kết hợp giữa chính luận và chữ tình, xây dựng hình ảnh phong phú, chọn lọc, vừa cụ thể, vừa mang tính biểu tượng lựa chọn lời văn giàu nhạc điệu và có tính biểu cảm cao, sử dụng thành công các phép so sánh, nhân hóa, điệp ngữ. Nội dung, văn bản cho thấy vẻ đẹp và sự gắn bó của cây tre đối với đời sống dân tộc ta,